ta đến với cái chìa khóa thứ nhất ha các anh chị ha là luyện luyện tâm luyện tâm làm sao đây cái tâm mình phải an vui đúng không các anh chị rồi kiên sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện sức mạnh của nụ cười ha chị ha kiên có một học viên trẻ bạn này là sinh viên thôi và nói rằng thầy kiên ơi thầy kiên ơi bây giờ em có uh, trong lớp em có để ý một cô bạn gái rất là dễ thương giống như cô bạn này nè cô rất là dễ thương rất là xinh đẹp là hot girl trong lớp trong trường luôn mà cô này tính tình rất là hiền lành coi như là đẹp từ trong ra ngoài luôn cô rất là đáng yêu và em rất là yêu thích cô này và em gọi là thầm thương trộn nhớ hai năm nay rồi và em rất muốn làm quen tuy nhiên á xung quanh cô gái này có quá nhiều vệ tinh lúc nào cũng có rất nhiều chàng trai bu theo nói chuyện tiếp cận và em không thể nào mà có thể là sánh tới mà em làm quen được mà em thì lại rất là sao ạ tự ti bây giờ có cách nào để em có thể tán độ được cô gái này không hả thầy kiên ơi thì sao à thì kiên kiên nói rồi ok rồi ok nhưng mà bây giờ chúng ta phải phân tích về đối thủ như sao à thì bạn này nói rằng bản thân em thấy rằng em cũng không có cao ráo đẹp trai em không cao ráo đẹp trai có rất nhiều bạn cao ráo đẹp trai hơn em cái thứ hai em cũng không có điều kiện gia đình không có giàu có trong khi đó có rất nhiều chàng trai làm thiếu gia này kia theo đuổi cô gái này và về cái mặt tài chính thì em cũng không sánh bằng và cái thứ ba là em cũng chả có tài năng gọi là hà khiếu hài hước gì cả và em không biết làm sao mình có thể cạnh tranh lại với rất nhiều các đối thủ quay quanh mà hàng chục à, hàng chục đối thủ như vậy ai cũng lợi hại cả thì em phải làm sao đây rồi cảm ơn uh, phúc tâm thì chân thật nơi chính mình rồi cảm ơn uh, anh minh hải master minh hải cảm ơn uh, anh phúc rồi um, thì bắt đầu Kim chia sẻ cho bạn cái quy trình để đi tán gái ha các anh chị ha đầu tiên là gì ạ à? đầu tiên là bạn mỗi lần mà đi qua gặp cô gái này chạm mặt với cô gái này thì bạn phải làm sao nhìn vào mắt cô gái này nhìn chằm chằm vào mắt cô gái này ha nhìn vào mắt cô gái này cái quy trình bước thứ hai là gì tươi cười cười thật tươi lên mặt bừng sáng lên cười thật là tươi lên và cái thứ ba là gì ạ à? làm cái điều này liên tục trong 21 ngày chỉ cần nhìn vào mắt tươi cười rồi sau đó à không làm gì cả bước qua đời nhau cứ đi tới gặp cô gái nhìn vào mắt cô gái tươi cười thật là tươi rồi sau đó là không nói gì hết không làm gì cả cứ bước đi qua bước qua đời nhau như vậy trong vòng 21 ngày làm đi lặp lại cái điều này liên tục rồi đến ngày sau là đến cái quyền thứ tư là đến 21 ngày stop lại không làm nữa làm lơ cô ta ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba làm lơ cô ta đến ngày thứ ba thì nhắn tin nhắn tin làm quen và sau đó là rủ cô ta đi đi chơi đi uống nước đi xem phim và cô ta chấp nhận các anh chị ạ à? điều gì đã xảy ra với các anh chị thứ nhất là khi nhìn vào mắt cô ta thì cô ta làm sao à? cảm thấy sao bối rối cô ta cảm thấy tò mò sau đó là cười với cô ta một cái ban đầu cô ta sẽ nghĩ rằng cái thằng này nó bị điên nên sao cứ nhìn mình cười hoài một ngày hai ngày một tuần mười ngày thế nào cô ta cũng đặt câu hỏi thằng này nó bị sao cứ nhìn mình nó không nói gì nó không có làm gì nó không tán tỉnh gì mình mà cứ nhìn mình nó cười và điều này khiến cho cô ta vì sao ạ bị ám ảnh cái nụ cười đó các anh chị ạ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại 21 ngày nó tạo ra một cái gì một cái thói quen cho cô ta và làm cho khiến sao ăn sâu vào trong tiềm thức của cô ta cái ánh mắt của chàng trai đó cái nụ cười của chàng trai đó ám ảnh vào trong giấc mơ của cô ta luôn nó cứ liên tục trong vòng 21 ngày và khiến cho cô ta bị chàng trai này không nói gì hết đó cứ nhìn cười rồi sao à bước qua đời nhau như vậy khiến cho cô gái này rất tò mò và nó thành một cái thói quen rồi sau 21 ngày stop không làm gì hết chàng trai này làm lơ gặp cô ta làm lơ cứ bước đi qua không cười không nhìn gì hết thì khiến cho cô gái này bị làm sao à lạ lùng hụt hẫng thiếu thốn và sao à sau thời điểm đó là chàng trai bắt đầu nhắn tin thì cô ta rất là dễ bị rớt vào trong cái việc mà sao à vào một cái cái nó gọi là về tâm lý các anh chị à một cái tâm lý à các anh chị ha bao nhiêu trong thấy các anh chị thấy câu chuyện này thú vị thì comment xuống bên dưới là thú vị đi à cái việc mà chúng ta làm sao ạ à? chúng ta muốn gây ấn tượng với người khác đơn giản lắm chúng ta chỉ cần cười một cái thôi là tự nhiên cái tiềm thức của người đối diện lập tức mở ra cảm thấy rằng người này rất là vui vẻ rất là hoạt bát rất là năng lượng và ai cũng thích chơi với những người như vậy có đúng không các anh chị chỉ cần chúng ta tươi cười, cười thật là tươi một cái thôi là người ta rất thích đúng không người ta thích nhìn người tươi cười hơn là một cái người buồn rầu ủ dột hoặc là một người tức giận rồi các anh chị à mà các anh chị có thể cho kiên biết là cái lợi ích của cái nụ cười là gì không à nụ cười là gì à nó giúp ích gì cho chúng ta comment những cái lợi ích xuống bên dưới để kiên sẽ đọc những cái lợi ích ra nha các anh chị à đây là một nụ cười có thể làm bừng sáng cả một ngày đen tối rồi nụ hà happy hà happy hà nói là thuốc bổ đúng rồi một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ cảm ơn trang đằng rồi Nguyễn à, chị Nguyễn Phương Khánh là nụ cười bằng 10 thang bước bộ đúng rồi chị My cũng vậy rồi nụ cười có tác dụng gì nữa các anh chị rồi cảm ơn chị Phạm Thị Luận nha nụ cười bằng 10 thang thuốc bộ rồi rồi các anh chị chúng ta đều nói rồi rồi, rồi trang rằng nó là hóc môn hạnh phúc đúng rồi khi chúng ta cười đó thì chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc đúng rồi chị Happy Hà là trẻ hóa đúng luôn khi mà chúng cười chúng ta cười chúng ta sẽ trẻ ra đúng rồi trẻ ra đúng rồi rồi Lê Thành Viên rồi anh Lê Thành Viên là học viên của Kim nha anh Viên ráng cố gắng làm bài tập nha anh Viên nha dạo này là ít gặp anh quá Kim vẫn theo dõi anh Viên đó nha rồi à, cảm ơn à, anh Hoàng tiêu trừ tiêu cực đúng rồi Vũ Nguyễn là trẻ đúng rồi anh Ninh là tăng cái năng lượng chính xác luôn anh Nưa anh Ninh tinh định năng lượng may mắn đúng rồi đúng rồi tuyệt vời quá nụ cười gần gũi đúng rồi chị Hương Nguyễn nói là nụ cười khiến ta gần gũi với nhau hơn đúng rồi rồi cao chị cao sinh hồng là cân bằng cảm xúc chị my nói là trẻ đẹp đúng rồi khi mà chúng ta cười các anh chị đảm bảo là chúng ta sẽ đẹp hơn ít nhất là 30 phần trăm các anh chị có đồng ý với Kiên không ạ à? khi mà cười chúng ta sợ chúng ta sẽ trẻ và đẹp hơn ít nhất là 30 phần trăm rồi Trang Đặng nói là dễ thiện cảm với người khác đúng luôn khi chúng ta cười á, là chúng ta rất dễ làm quen làm gần với người khác rồi trong nụ cười nó có một cái trường năng lượng tích cực đúng không hôm nay chúng ta thấy những cái thang đo năng lượng đúng không 200 300 những người nào vui vẻ họ lúc nào cũng là trường năng lượng cao hết 400 500 và những người này rất dễ thành công rất dễ bán hàng hoặc là rất dễ thuyết phục người khác rất dễ gây ấn tượng với người khác đó đúng rồi nụ cười nó rất quan trọng một nụ cười bằng 10 than thuốc bộ. rồi anh Jack Fan là nụ cười sẽ làm giảm các cơ mặt giúp chúng ta xinh đẹp hơn tuyệt vời rồi, chị Phạm Thị Thu Hồng, mọi người đều đúng Chà, chị Hồng có một câu trả lời à, Bao trọng quá, chị Hồng à, cũng là một học viên đặc biệt của Kiên luôn Rồi, chào chị Hồng nha Chị Hồng nhớ làm bài tập như nha Kiên cứ giữ chị Hồng với lại anh Viên hoài Rồi Ok các anh chị Rồi, khi mà chúng ta cười á thì cái miệng của chúng ta sao ạ à? sẽ cong lên và khi mà chúng ta cong cái miệng lên thì sao các anh chị chúng ta sẽ hứng tiền chúng ta phải cảm nhận một điều rằng á, tiền là ở trên vũ trụ ban xuống cho chúng ta chị bình yên nói rằng chỉ cần ông putin cười thì cả thế giới nhẹ phào chà <laughs> rồi À, như Nguyễn nói rằng hứng tiền đúng rồi khi mà chúng ta cười á cái miệng chúng ta sẽ cong lên và tiền các anh chị phải nhớ rằng tiền nó đến từ vũ trụ và nó chỉ rót xuống cho những người nào nợ nụ cười thật tươi các anh chị muốn giàu có và hạnh phúc thành công giàu có hạnh phúc thì phải cười thật là nhiều lên nha các anh chị nha cười thật nhiều lên nha rồi chúng ta phải cười thật nhiều lên nha các anh chị ha còn những ai mà hay khóc các anh chị à nếu như mà chúng ta hay khóc thì sao các anh chị thì chúng ta tiền sẽ rơi ra ngoài ha rồi mà phiền mang tổ chức là mang uh, hai cái dụng cụ mà mà tập uh, cười ra cho kiên nha rồi à, khi mà chúng ta cười nhiều các anh chị chúng ta sẽ thu hút tiền bạc về rất nhiều chúng ta sẽ giao tiếp rất là giỏi và chúng ta bán hàng hoặc là chúng ta nổi bật yêu thương những người mà cười càng nhiều đó họ rất thành công giàu có có phải không chị còn nếu như cái mặt của chúng ta lúc nào cũng xịn xuống thì sao các anh chị thì sao à chúng ta không thể nào thu hút được những may mắn thành công đến trong cuộc đời chúng ta đây là một cái bí mật mà có thể là nó cũng không phải có gì gọi là bí mật nhưng khó ai mà có thể duy trì được cái điều đó có phải không các anh chị đôi khi chúng ta không ý thức được rằng là chúng ta phải cười đấy Chăng đằng là cười nhận được tiền tươi Buồn rười thì rơi mất tiền Đúng rồi hay quá uh, Master Trang đằng Rồi chị uh, Nguyễn Phương Khánh là cười sáng trưa chiều tối luôn tuyệt vời rồi uh, Master Minh Hải là nụ cười thay đổi cuộc đời Anh Jack Fan là cười càng nhiều thì tiền càng đều Hay quá các anh chị ơi tuyệt vời quá Rồi các anh chị có thấy hình này không ạ à? Chúng ta phải đạt được cái level làm sao mà cười vô cớ nha anh chị bình thường khi một ai đó cười á thì nó có ba lý do thứ nhất là sao ạ à? người này đang vui thì người đó sẽ cười đúng không chị ạ à? vui thì sẽ cười cái thứ hai là sao ạ à? cái người này họ sao ạ à? các anh chị thử comment thôi có ba lý do để chúng ta cười thứ nhất là vui thì chúng ta cười cái thứ hai là khi đang yêu đúng không anh chị khi đang yêu đang hạnh phúc đang happy thì người đó hay cười lắm cái tâm bên trong hạnh phúc thì lúc nào cũng rất là dễ cười và cái thứ ba là gì ạ à? cái thứ ba trường hợp thứ ba đó là trường hợp cái người này họ bị họ bị mát bị đen đen đó các anh chị ạ à. những người mà hơi bị uh, hơi bị tưng tưng đó thì lúc nào họ cũng cười mà không có lý do các anh chị ạ à. vui thì chúng ta cười cảm ơn như nha rồi ok các anh chị phải hiểu rằng cái tâm lý của chúng ta khi vui chúng ta sẽ cười đúng không chị nhưng mà làm sao ạ à? chúng ta phải tập cười làm sao để đạt được cái trạng thái mà khi chúng ta cười á khi mà vui thì chúng ta sẽ cười nhưng mà chúng ta phải tập một cái trạng thái là khi chúng ta cười thì chúng ta sẽ thấy vui các anh chị có hiểu không ạ à? là cười một cách chủ động nha bình thường là chúng ta cười thụ động ai đó gây hài chúng ta coi một cái bộ phim hài của chính thành đi hoặc là trường giang đi coi một cái talk show như vậy thì tự nhiên một cái game show mà vui quá thì chúng ta sẽ cười nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi đi các anh chị à chúng ta phải cười rồi chúng ta sẽ vui có nghĩa là chúng ta kiểm soát được cảm xúc của chúng ta mặc dù chúng ta đang rất là buồn đang bị mất tiền nè đang bị chồng la vợ chửi này kia đang gặp những điều xui xẻo nhưng mà làm sao anh chị chúng ta phải cười dù bất chấp lúc nào cái tâm trạng chúng ta lúc nào như vậy chúng ta cũng phải cười và khi cười thì chúng ta sẽ vui và khi vui rồi chúng ta sẽ hút may mắn tiền bạc mối quan hệ nó sẽ đến với trong cuộc đời của chúng ta có đúng không các anh chị rồi bạn Dung mới là cười không có lý do ha à, ok và bây giờ là chúng ta phải cười làm sao mà bất chấp lý do các anh chị ạ à? cười không cần lý do mà chúng ta vẫn cười được nó mới hay và chúng ta có ba cái cấp độ cười nha các anh chị kiến sư dẫn cho anh chị ba cấp độ cười đầu tiên là gì anh chị đầu tiên là chúng ta cười cái thứ hai cười vui và cái thứ ba là sao ạ à? vừa cười vừa vui vừa nói đây là một trong những cái trạng thái mà gọi là một cái level khi giao tiếp anh chị ạ à. là sao ạ à? các anh chị sẽ thấy có những người mà khi mở cái điện thoại lên nói chuyện với họ mà chúng ta nghe được cái giọng cười ở trong giọng nói của họ luôn chúng ta không thấy cái mặt của họ mà nghe cái giọng nói trong cái điện thoại là chúng ta biết người đó đang vừa cười vừa nói có đúng không chị có một số các anh chị chúng ta thuộc DISC thuộc nhóm tính cách ai người ta làm được điều này nhưng mà sao các anh chị những tính cách khác như là D, F và C rất khó cười đặc biệt là C Kiên là một người thuộc nhóm tính cách C nha anh chị C và D Kiên rất khó cười ngày xưa Kiên rất nghiêm nghị các anh chị ạ à. rất là nghiêm rất ít nói rất là trầm tính mặt rất là nghiêm mặt rất là nghiêm nói gì cũng rất là nghiêm không có biểu cảm gì hết mặt rất là đơ các anh chị ạ à. nhưng mà sau này Kiên tập luyện các anh chị ạ à. tập luyện rồi thì sao là mình vừa vui vừa cười vừa nói luôn các anh chị ạ à. các anh chị để ý đi một là chúng ta cười hai là chúng ta nói bây giờ chúng ta kết hợp vừa cười vừa nói vừa vui ở trong đó luôn thì người ta nghe là sao ạ à? người ta sẽ cảm thấy rằng dễ chịu dễ chịu với những người vừa cười vừa nói vừa vui đúng không anh chị cảm xúc thật luôn trong đó luôn vui lúc nào mình cũng vui thì tự nhiên à người ta thích nói chuyện với mình các anh chị có đồng ý với kim về điều này không à đồng ý bằng cái ba cái cấp độ cười này không à thì comment xuống bên dưới là đồng ý đi à rồi cảm ơn trang đặng đồng ý à rồi tuyệt vời phải nhớ nha anh chị tập làm sao vừa cười vừa vui mà còn vừa nói ra được nữa phải duy trì cái trạng thái này cảm ơn chị tố anh nha lâu quá rồi mới gặp master tố anh cảm ơn chị cao xuân hồng đồng ý cảm ơn uh, chị hương nguyễn đồng ý rồi cảm ơn các anh chị tiếp tục tương tác nha anh chị tương tác là tạo tuyệt tác và sau đây kiên sẽ luyện cho anh chị cách để mà chúng ta tươi cười nha tươi cười đẹp giống như hoa hậu vậy các anh chị à các anh chị có thích không ạ à? có muốn được liền cười không Kim hướng dẫn trong chương trình này luôn cho các anh chị cách mà chúng ta liền cười bởi vì sao à cảm ơn phục đoàn cảm ơn trang nguyễn đồng ý rồi tâm nguyễn là thích rồi cảm ơn chị ờ, phạm thị thu hồng có thầy rồi cao lộc có à rồi trang đằng có muốn các chị muốn liền cười đúng không à rồi kim sẽ chia sẻ anh chị ha rồi cảm ơn anh ờ, viên nha rồi cảm ơn rất nhiều người đang rất là mong muốn làm sao để cười phải không anh chị bản thân kia ngày xưa kiên rất là khó cười bởi vì kiên thuộc tính cách ép rồi si nha anh chị ha ngày xưa rất trầm tính là một người nội tâm giao tiếp cực kỳ kém luôn rất là ngại nói chuyện rất là sợ giao tiếp và lúc nào cũng im thì bắt đầu là kiên biết mình yếu cho đó rồi nên kiên phải tập luyện cho mình khả năng giao tiếp và tươi cười các anh chị ạ à. và đó là gì các anh chị cái phương pháp này là phương pháp dành cho các gì à? các các bạn gì à, đi luyện thi gọi là luyện thi hoa hậu hoặc là sao các anh chị là hướng dẫn viên du lịch tour guide hoặc là các tiếp viên của các hãng máy bay ha tiếp viên hàng không á anh chị họ phải sao họ ngậm một cái đũa ở trong miệng của họ họ ngậm mỗi ngày một tiếng 2 tiếng 3 tiếng khi nào rảnh họ ngậm để làm sao kéo căng cái cơ miệng của họ ra họ phải kéo căng cái cơ miệng họ ra và họ tập càng nhiều thì họ sẽ làm dán được cái cơ mạch và khi mà dán được cơ mạch rồi thì họ cười sẽ rất là tự nhiên ban đầu khi mà chúng ta làm cái điều đó chúng ta cảm thấy nó đơ cái mặt cái mắt chúng ta không cười cái mặt chúng ta không cười nhưng không sao cứ tập cho cái cơ này nó dán ra đi khi mà nó dán cái cơ này ra rồi các anh chị à thì chúng ta cười rất là tự nhiên chứ không phải cười theo kiểu gượng gạo ha các anh chị ha cười rất là tự nhiên luôn và ở trên các cái kênh thương mại bây giờ thương mại điện tử á người ta có bán một cái dụng cụ để mà tập luyện cười các anh chị chỉ cần bỏ vào hai ba chục ngàn gì đó ra thôi thì mua những cái dụng cụ này về tập cho nó nó nó vệ sinh hơn nó bằng cao su các anh chị dẻo hoặc là chúng ta dùng cái đũa cũng được dùng cái gì cũng được ha các anh chị kiên mua rất là nhiều cái bộ này cho nhân viên của kiên để kiên tặng cho mỗi bạn một cái để liền cười là chúng ta cắn đơn mình à đó khi mà sao à khi mà chúng ta học đọc sách hay chúng ta làm việc làm việc nhà làm bất kỳ cái việc gì đó thì chúng ta đều có thể làm sao luyện cười ngay liền cười càng nhiều thì sao nó càng quen và khi nói chuyện á nó thành thói quen rồi nó thành tiềm thức rồi thì khi đó khi nói chuyện sao lúc nào cũng vui vẻ tươi cười các anh chị ạ à? có đúng không ạ à? có rất nhiều anh chị buổi sáng thấy kiên là sao học dung với các anh chị trong cái nhóm mà gọi là chiến binh kiên nói chuyện vui cười tươi tắn lúc nào cũng tươi sáng lúc nào cũng năng lượng là bởi vì kiên tập luyện bởi vì kiên biết mình yếu cái điểm đó và mình phải làm sao thay đổi mình và cái việc này có khó không các anh chị bao nhiêu trong số anh chị là sẽ quyết tâm là từ ngày mai mình sẽ dành ra ít nhất 60 phút đồng hồ để mình luyện mình ngập cây lúa để mình luyện cười bao nhiêu trong số anh chị mà đồng ý thì comment xuống bên dưới là yes đi ạ à. chúng ta phải hành động nha các anh chị comment xuống bên dưới đi yes yes yes yes I yes là xác nhận với mình ngay ngày mai là tôi phải cờ ngập cái đũa hoặc là ngập một cái dụng cụ gì đó một cái ống hút cũng được để luyện cười bao nhiêu trong số các anh chị cam kết với kiên rằng sẽ luyện cười thì luyện bằng phương pháp này thì comment xuống bên dưới giác đi ạ à. rồi chị phạm thì luận là dễ rồi chị phạm thì luận đó là dễ đúng rồi ok đúng rồi nó không khó đâu nó rất đơn giản cái quan trọng là luyện rồi đỗ đức phong nói là yes nè anh thắng phạm nè nói là yes nè cao lộc nói là hôm nay em sẽ tập luôn tuyệt vời luôn cao lộc ơi hoàng nói là yes nè trang nguyễn nói yes nè bạn nhật minh nói yes nè chị tố anh nói là yes nè chị my nói là yes nè chị cánh phương yes nè rồi anh pha Jack Phan cũng nói yes nè phạm thừa lộc nói yes nè và chúng ta phải làm điều này liên tục trong ít nhất 21 ngày nha anh chị ha 28 ngày luôn 28 ngày là cái khoảng thời gian để mà não bộ chúng ta ghi nhận cái thói quen rồi Nguyễn Khánh Phương yes nè Vũ Nguyễn nói yes nè Phạm Thị Anh Thu yes nè Thu Nguyễn là yes nè rồi Tú yes Minh Hòa yes Trần Phước Tài yes rồi à, bạn Nguyễn Như yes nè Nhất fan yes nè tất cả gần như Ninh anh Ninh Nguyễn cũng yes nè Happy Hà Tâm rồi Lê thành viên yes nè Vinh Nguyễn yes nè Phương yes nè ok các chị và làm điều này liên tục trong 28 ngày và mỗi ngày ít nhất 60 phút cho Kiên nha phải cam kết với Kiên và thực hiện cho bằng được cái cam kết này nha để chúng ta sao tươi cười vui vẻ giao tiếp có đúng không chị rồi chị phạm chị phạm thì luận chị luận nói là bây giờ luôn tuyệt vời luôn vừa xem vừa xem chương trình vừa vừa làm cái điều đó ngập cái đũa ngay thực hành ngay không cần phải chờ đợi nữa ok anh thắng phạm nè yes nè chị nguyễn thi yes nè đăng phạm yes nè rất nhiều người yes rồi nha các anh chị 28 ngày tạo thành thói quen lên thành viên tuyệt vời anh viên ơi tuyệt vời anh viên nhớ làm bài tập cho cho kiên nha phúc chính xác nè rồi các anh chị đã cam kết với kiên rằng một điều là làm điều này liên tục 28 ngày trong vòng 28 ngày và mỗi ngày làm ít nhất một tiếng đúng không rồi cái đứa nào mà không làm thì làm con chó nha các anh chị ok không đứa nào mà không làm thì làm con chó nha chúng ta cam kết với nhau làm điều này rồi nha các anh chị ha đồng ý với kiên không rồi bạn nguyễn như ngồi học dâm mà cười bất chấp luôn cảm ơn như nha <laughs> anh dắt fan là cười khà khà rồi rồi nguyễn như đang cắn với bạn rồi tôi muốn làm lời Thu Nguyệt nha nhớ nha ai mà không làm thì làm con chó nha con chó thì nó đâu có cười được đúng không chỉ có con người mới cười được rồi Minh Hải mình luôn giữ được nụ cười tươi đúng rồi anh Master Hải gặp anh là anh lúc nào anh cũng cười á anh làm công việc trước đây là làm ờ, tài xế về gọi là container áp lực cực kỳ nhưng mà mỗi lần chim gặp anh Master Hải lúc nào anh cũng vui cười á rất là tuyệt vời rồi rồi chị Gen chị Gen chị Gen ờ, anh Đào ăn ăn ăn rồi gì mà đã ăn ăn rồi rồi thái hoàng ai không cười làm chó rồi trinh chị trinh điềm tính là tôi kỷ luật chính tôi một trăm phần trăm rồi cao sinh hồng đứa nào không làm thì đứa đó làm chó rồi ok nha các anh chị cam kết với kia rồi nha móc méo rồi nha phải luyện cho được ha cái điều này cơ bản đơn giản nhưng sao à nó thay đổi cuộc đời chúng ta từ khi mà kiên cười á anh chị may mắn đến với kiên rất nhiều tiền bạc thành công nó đến với kiên cực kỳ nhiều luôn các anh chị thay đổi cuộc sống của kiên từ một cái đứa mà trầm lặng nội tâm chuyển thành một cái đứa cởi mở hướng ngoài anh chị đơn giản vậy là nói cười và vui vẻ đơn giản vậy thôi